chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh chia sẻ thông tin và tư vấn đầu tư của Đào Nguyễn Official Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái chủ đề đó là có nên mua bất động sản à, không chưa chưa có sổ đỏ hay chưa có sổ hồng chỉ có trích lục hay không thì à, để hiểu rõ về cái việc mua bán này thì mình phải xem rằng là tại sao chỉ có trích lục hay không mà trích lục là gì ha thực ra là cái việc mà trích lục đó là cái quá trình mà bạn có thể là sao chép thể hiện những cái thông tin cụ thể về chi tiết về cái thửa đất hay là về cái quyền sở hữu của một ai đó à, các thông tin này được phản ảnh ví dụ như là chiều dài chiều rộng hay là diện tích hay là vị trí của cái mảnh đất đó tại đâu và cái à, khi mà một vài người sẽ làm cái trích lục này để khi mà thực hiện các quyền à, về đất hoặc là làm những cái ờ, thừa kế cho tặng thì cần phải làm rõ những cái việc cái cái chi tiết như vậy ha hoặc là để sang nhượng hoặc là mua bán thì uh, có thể là yêu cầu chích lục uh, mọi thứ nó chi tiết ra và thật ra là cái việc chích lục này thì uh, nhà nước cũng dùng dùng uh, cái uh, dựa vào đây để làm căn cứ cho cái việc mà quản lý để thu hồi đất hoặc là chuyển mục đích sử dụng đất và nhận cái tài sản quyền cái giấy chứng nhận này thì mình sẽ làm trích lục hoặc là cấp lại cái ờ, giấy chứng nhận hoặc là mình sẽ làm khi mà mình khi mà muốn là xin giao đất hay thuê đất hoặc là khi mà làm những cái từ tờ trình khi mà bạn làm một cái dự án nào đó bạn làm cái tờ trình để gửi ủy ban nhân dân uh, cho phép chuyển cái mục đích sử dụng đất của cái ờ, lô đất của bạn đang muốn làm dự án thì bạn cũng sẽ làm trích lục để trình ủy ban nhân dân hay là cái ờ, ủy ban ờ, hành chính để mà có những cái quyết định là thu hồi đất và bạn ờ, có nên mua cái bất động sản chỉ có trích lục hay không thì cái việc mà là khi mà theo những quy định hiện hành thì cái việc mà là pháp lý đầy đủ là phải có sổ à, phải đi công chứng mới có là có giá trị về pháp lý nhưng mà nếu mà bạn chỉ có cái trích lục này không á, thì nó cũng ờ, không có thể hiện được ờ, tất cả những quyền sở hữu đó và khi mà bạn ờ, thường là khi mà đi ra công chứng thì bạn phải cung cấp tất cả những cái giấy tờ những cái chi tiết là thể hiện bạn là người chủ giấy chứng nhận thì nó rất khó khăn trong cái việc mà là xác minh cái nguồn gốc có thể là cái nguồn ờ, khi mà trích lục cái nguồn gốc của uh, tên người đó nhưng mà họ có thể là họ uh, mua bán giấy tay cho nhiều người rồi mà bạn không khi mà công chứng thì công chứng cũng không thể nào dựa vào cái việc mà là họ đã uh, chuyển cái mục đích sử dụng đó chưa hay là họ đã bán cho người nào đó chưa tại vì cái không thể nào cái công chứng cái trích lục được à, nên là khi mà mua trích lục sẽ gặp cái rất khó khăn trong cái việc mà là xác minh cái nguồn gốc tài sản nó thuộc quyền sở hữu của ai và nó tiềm ẩn rất là nhiều cái rủi ro khi mà không biết được cái giao dịch cái hợp đồng à, hoặc là cái nhà xây trên cái đất bị lấn chiếm hoặc là đất đang có tranh chấp hoặc là đất nó là đất nông nghiệp hay là đất ở trong cái treo gì đó ha và khi mà bạn mua cái đất mà chỉ có chất lượng này thì nó có những cái hạn chế khác như là khi mà giá đất tăng cao thì cái chủ đất đó họ có thể là họ sẽ à, thay đổi cái ý định bán họ sẽ bán và không bán nữa họ sẽ lấy lại chẳng hạn thì bạn cũng không thể nào làm khác được hoặc là nếu mà bạn mua những cái đất mà ờ, những cái nhà đất cái bất động sản chỉ có chất lượng không thì bạn sẽ khó khăn trong cái việc mà bạn à, có thể là vay à, vốn từ ngân hàng ha và cái việc này nó sẽ sẽ làm giảm cái việc cái sự linh hoạt và hiệu quả trong cái việc sử dụng tài sản của bạn à, cái à, cái ý nữa đó là để hạn chế những cái rủi ro khi mà bạn mua những cái à, bất động sản có chích lục này á, thì nếu mà bạn biết được chính xác là cái tài sản đó cái tài sản này là của người đó thì bạn phải tìm hiểu rõ cái ờ, nguồn gốc cái đất đó có phải là đất thổ cư hợp pháp hay không à, và nó có bị uh, thuộc cái đất lấn chiếm hay không nó có bị quy hoạch hay không nó có bị cơ quan có thẩm quyền đưa ra những cái giấy tờ bị cưỡng chế hay không hay là nó có bị cưỡng chế có bị tranh chấp uh, với các chủ các các chủ thể khác hay không hoặc là những cái um, người mà ví dụ như là một miếng đất đó họ đi mà bán cho nhiều người hoặc họ sẽ đi ờ, vay của nhiều người ha thì bạn có thể là xác minh những cái thông tin đó từ cán bộ phụ trách xây dựng ở địa chính của phường hay là những cái ờ, hàng xóm của những cái cái, cái chủ đất đó ờ, mà hỏi xem rằng là họ có những cái có cái việc mà là tranh chấp đất hay không họ có việc bị kiệm gì hay không hay là những cái uh, chủ nợ có đến đòi nợ hay ở cái cái cái cái uh, nhà đó hay không ha thì bạn cũng có thể kiểm tra được và bạn có thể là uh, kiểm tra cái giấy tờ bên bán uh, họ nếu mà họ có vợ có chồng uh, thì khi mà ký mua bán thì cả vợ cả chồng phải ký vào mua bán họ sẽ không thay đổi cái việc mà là à chồng nói rằng là à, tôi đứng bán nhưng mà vợ sau này vợ tôi không đồng ý thì cái việc đó cũng, cũng khó ha thì ờ, nếu mà bạn mà chấp nhận mua cái uh, bất động sản à, cái tài sản mà chỉ có giá trích lục thì bạn phải yêu cầu với chủ đất họ sẽ giao cho bạn cái bằng chính à, về giấy tờ nhà hay những cái nguồn gốc à, nếu có và bạn à, có thể là mời những người à, hàng xóm xung quanh để làm chứng cho cái việc uh, giao dịch này hoặc là bạn có thể là uh, à, đến những cái uh, nơi mà thừa phát lại uh, chứng thực rằng là bạn đã giao tiền và cái giao dịch này đã xảy ra thì khi mà có xảy ra cái ờ, kiện tụng gì đó thì mọi thứ nó đã có cái sự mà chứng nhận của thừa phát lại thì nó có giá trị hơn nhiều so với cái việc mà bạn à, nhờ những cái người hàng xóm làm chứng và khi mà thanh toán thì bạn nên à, thanh toán qua ngân hàng thì nó còn lưu trữ lại ha lưu giữ lại ở trên ngân hàng đó thì khi mà có tranh chấp xảy ra kiện cáo ở tòa án thì mọi thứ nó đều có thể là chứng minh được đó là một vài cái thông tin à, tôi muốn gửi đến bạn mong rằng cái việc đi đầu tư của bạn sẽ gặp nhiều nhiều may mắn và thuận lợi cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo